lệ phương đưa nhớ thương đành gửi vào đêm ta uống đi cho say tình vụt qua tay tâm tư nhớ từng xưa còn đây yêu sâu